Hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình và mình là vì đây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với Minecraft Syndrome để support nha các bạn Thì à, trong video lần trước thì mình là có xây dựng à, bằng à, xây dựng cánh cửa ở phía lông gạch này và có đi à, đi đến khu rừng và bắt một ít bé à, bắt một ít con mèo rừng này bé mèo rừng này để về núi nhẹ thì cảm ơn hôm nay thì mình thì cảm ơn hôm nay thì mình sẽ quyết định là làm một cái cánh cửa bí mật ở phía dưới đang hầm bí mật nhẹ thì cái đang hầm bí mật của mình cũng chưa được ra gọi là đang hầm ấy cũng chưa được ra kín đáo bây giờ thì mình sẽ à, đi vào nhà kho và chuẩn bị nguyên liệu để à, xây dựng một xây dựng cái cánh cửa bí mật ấy nhẹ Bây giờ thì mình sẽ lấy vào đấy và lấy một ít um, đồ resto này Ui. Mình sẽ lấy một ít đồ resto thì trong này một ít à, piston dễ nghe một ít bột resto nữa Bây giờ lại thêm một cái ban chế tạo Ôi ban chế tạo của mình là nhiều luôn và tiếp theo lại một ít là gỗ một ít đá nữa rồi ừ, cho nên rủi ra ừ, một ít block để làm thôi block thì mình đã có gì là gỗ đây rồi thì bây giờ thì mình sẽ xuống đó và sẽ dùng cái um, thế nhưng à, từ bề mặt nhanh nhẹ thì mỗi lần đi xuống phía này nó khá là khó khăn là khá là bất tiện vì mình phải đấy từ từ như thế này xuống thì lát nữa thì mình sẽ à, quyết định à, làm một cái à, đường lái lao từ phía này phía này xuống luôn thì mình đã bỏ lấy đường lái trong trị rồi nhưng mà mình chỉ bỏ xem mọi lát nữa thì mình sẽ trang trí sau bây giờ thì mình sẽ tìm một cái khu trọng để làm Afan đang bị mặt tại TV ừ, mình nghĩ là chỗ nào thích gặp tại cha ừ. cái dương này thì mình sẽ ừ, mình sẽ phải bỏ cái dương này cái dương này thì mình sẽ à, cái dương này ở ở đấy rồi là chỗ đương bị cùng mấy ngày kia bây giờ mình sẽ đau bỏ cái chỗ này rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái dừng à, tăng năm nay rồi bây giờ thì mình sẽ đi đa anh thì nay là nằm ô cho còn bảy ba nhẹ một hai ba bốn hai à, em sẽ đào như thế này đã cái này đó là cạnh cử để dẫn đệm khán à, phong mọi người thì nó không nhất thiết phải bị mặt lắm đâu bây giờ ở phần này thì mình sẽ đào xuống cái như thế này và đào lại như thế này để đặt nữa và như thế này không đặt xe máy đâu đau lòng mà phải xe máy rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ cái um, đặt cái piston dính lên trên này bây giờ thì mình sẽ đặt một ít à bây giờ thì mình sẽ đặt à, một ít hoặc là một ít à, áp lực này để đặt ở đấy nhẹ Và bây giờ thì mình sẽ cho hai cái khỏe cái khỏe ngay và chạy là hai cái đuốc restore này. bây giờ thì mình sẽ đao và mình sẽ đặt hai bên phía này ấy còn này mình đặt xài nè đấy bây giờ thì nổi lên cái đường restore rồi đấy thì nó đã đẩy lên như thế này rồi uhm, bây giờ thì um, tao cái này lấy để tao nói mình đi lấy nã tại bây giờ thì ở cái, ngay cái chỗ này thì mình sẽ đào bọc cái lọc như thế này đào sâu qua như thế này bây giờ thì uh, mình sẽ đặt um, Thế bây giờ thì mình sẽ đặt à, ờ, một ít cái um, piston về trang này Bên này cũng tương tự như vậy luôn lâu mình có một cái Đấy, bây giờ thì mình sẽ nổi đường cái lên đấy thôi Mình sẽ nổi như thế này Đây chỗ này thì mình sẽ, bây giờ thì mình sẽ nổi cái đường cái này lấy lại À đây đây chứ ta Đấy thì bên này mấy mình sẽ làm tương tự luôn nhé Vì ra Đấy, giờ bên sẽ nội lên phân vị trái luôn này thì bây giờ thì mình sẽ phải đi đường như thế này lên vị trái ui đau lãng tạm chứ à chỗ này đó bây giờ phải đau lên đây nhưng mà chỗ này nọ vừa mất cái hãng của mình nói bây giờ thì mình sẽ phải để lấy và đặt một ít một lớp đặt phía trên này để làm để làm phân lại rồi đấy thế này đặt lại bây giờ thì đặt lại và đi xuống thôi đấy bây giờ thì đặt một cái set slot thế này à, đẩy cái redstone lại cho ta đấy bây giờ thì mình sẽ phải đi vào đấy và đặt một ít đủ phía trong này để cho nó sáng lại từ bên này nữa thì anh em mình sẽ đặt một cái đúp lớn bây giờ thì à, bắt đầu lặp lại con đường này lại rồi đấy bây giờ thì mình sẽ bỏ đá à, đá này ra đi đấy bây giờ thì mình sẽ lắp lại cái đá này vào mình sẽ đưa một cái cái ổ đường giường anh chín cho nó đẹp vậy đấy ui ờ ha mình phải làm phải phân phía trong này để đi ra nữa à thế thì à, đặt chỗ này đấy phải chế tạo ra một ít cái à, cửa sập và quên gọi là cái hoạt được ngay nữa rồi ok à chỗ này thì mình phải lặp lại như thế này đã ok nó không hoạt động ta nên nổi chạy lai lai với nhau Vậy đó thì mình sẽ là lai lai ra Đặt một cái à, Đụng cái son lên nữa Lên nữa rồi Ui, access stone nữa chứ Đường này tổn khá nhiều redstone này Bây giờ thì mình sẽ đi lên và lại thấy một ít đấy cho mình là vạ lên lá là cái chỗ này của mình làm như vậy là không được nghe em tại mình giờ thì mình sẽ vào đau là cái chỗ này chỉnh sửa van như thế này một triệu cho nó đấy bây giờ từ cái chỗ này thì mình cũng sẽ đấy như vậy mới được nghe bây giờ thì mình sẽ đặt nghĩa là những cái block không ăn thịt ở chỗ này và bên này nữa bây giờ thì mình sẽ đi lên và từ sáng nó đã hoạt động chứ nhỉ đấy nó đã đồng khá là hiệu quả rồi bây giờ ok đồng anh như sao cái chỗ này nó vẫn chưa hoạt động ra nha các bạn nhìn cái này trời ơi trời ơi trời ơi cái này là tắt ngủm luôn thôi cái à, thì con cái chỗ này nó chưa hoạt động nữa nè Hmm. Nam mình đặt trái chỗ nào đó Ừ, ở chỗ này mình giờ mình sẽ đặt lại xem nào Ừ, bây giờ thì mình sẽ phải sửa chỗ này lại thôi thì là custom chỉnh đấy đấy bây giờ thì như thế này đã được rồi này bây giờ thì à, chỗ này cũng đi xuống như thế này luôn đấy giờ thì chỗ bên này nó lên mắt trước chỗ này lên cao như thế này luôn được chưa ta đó à, nè được cái đấy bây giờ thì lại cái chỗ này vào nữa rồi coi hôm nay mình làm phải hôm nay thì mình sẽ sửa là giờ mình sẽ làm sửa kiểu xá mát đây cái là từ chỗ này lại đấy chứ ok ra sợ là không được nữa anh chị để anh nghiên cứu lại cái chỗ này là sai chỗ nào đây nhỉ a few moments later à, mình đặt cái này đấy thấy ừ cái này cũng được mà đấy bây giờ thì mình sẽ đặt một ít được vì cái này để tránh trường hợp quái sản xuất bó này. ừ phải nói redstone này lại nữa chứ đấy bây giờ thì để anh ra đã lại rồi nên cái blog này của mình nó chằm mất cái đường store này à chịu một cái chỗ này nữa và bây giờ thì để là xong rồi bây giờ thì mình là đang xong cái cái từ bề mặt này rồi đấy bây giờ thì mình sẽ đi vào phía trong này và bắt sẵn phía trong này và bây giờ thì mình sẽ đào một cái chỗ đầy dầu rương ở chỗ này nhé à, mình sẽ đào một căn phòng hiện tại tương lai thôi để hôm sau thì mình sẽ tiếp tục ăn thị tiếp nhé bây giờ thì um, chỗ này còn thứ ta ừ. mấy cái lúc nãy mình đặt đặt phía ngoài này là hợp, hợp lý rồi tại vì bây giờ biết hôm sau thì mình sẽ mở rộng cả căn phòng này lại cho nó ba triệu này luôn lại đâu sáng bây giờ thì mình lại một ít redstone này để à, đi làm à, đừng để mỏi ui chỗ này có đừng để mỏi này à trong này có rồi máy thế mẹ mình không chạy tàu là một ít mẹ mình không chạy tàu lại bây giờ thì lại một ít sắp ở phía trên này nữa rồi bây giờ thì à, à lại thêm một cái ban chạy cải à, thiện được tay gọi là dự ký của ban chạy thao à, bây giờ thì team anh sẽ à, con à, con thiệu à, khoảng à, 4 block gỗ nữa mình sẽ sử dụng gỗ này cũng được đổi ra bốn cái nụ đốn nhẹ bây giờ chỗ này thì mình sẽ lại um, à, khoảng bốn cục đá như này rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra Nè xây dựng tuyệt đối À chỗ này thì chỉ cần một thôi Bây giờ thì um, đặt cái này đấy giả sử một ít đấy này cái này ta à, đặt một cái nút là em phải sẵn hỏi đấy à, vậy à, thì à, sự mình sẽ sử à, ở à, bên này luôn ui nào ui à. rồi chứ thì mình là đau cũng nhanh cái lúc này mình đau đau cả đã thì giữ luôn này rồi bây giờ thì à, xuống lại ba, bây giờ thì đặt những cái đường hãy chạy bằng cái đường này lên phía chạy này rồi nay thì con tụi này nè bây giờ thì cái này lên mình sẽ thấy một cái ở phía này sang cái như thế này ok em đặt được sao hmm. thế thì mình sẽ đặt phía này một cái như thế này đấy và phải đáy này một cái nữa nhưng mà không bị đạp đảo ta hay là giờ mình sẽ lấy mà cái đào khỏi không khỏi nó xót đi nó mất thẩm mỹ vậy hmm. thì mình đã làm một block ở chỗ này cũng được và đặt vào bằng cái uh, thật sự bên này đang làm một cái đường dài đấy bây giờ khi đặt thì con đặt một cái trên này nữa đủ rồi đấy làm bây giờ thì mình sẽ làm tương tự phía bên này luôn này A few moments later. Đấy, mình sẽ làm, mình sẽ làm vậy, bây giờ thì mình sẽ đặt ở chỗ um, bốn là tam con này luôn đi kia thì à, đặt cái ba triệu tao khoảng hai cái xé mỏ như thế này đặt, mình sẽ đặt bên em một cái bên em một cái rồi bây giờ thì mình sẽ thử xem là có hiệu quả không nhỉ đấy đây là cái chỗ để đi lên đi lên thì mình sẽ dừng ngay tại đấy, nếu mà muốn đi xuống thì mình sẽ nhận thêm một bước nữa ăn rằng 아시아의 장면이 수은 phải giờ giờ thì mình sẽ lấy ngay rồi nào thật là thật lại nếu mà mình muốn đổi hướng thì mình sẽ gạt sang cái này như thế này đấy bây giờ thì vào dọn nhập đồ và chuẩn bị cho công việc tiếp theo thôi nào a few moments later đấy thì à, lúc trước thì mình đã nói nói là à, nó sẽ à, làm à, cái rune này hai tăng mà mình chưa làm xong ấy bây giờ thì mình sẽ lấy thêm một ít à, cái này là bằng sáng à à bây giờ thì mình sẽ ra đây và không bị con số chúng ta à đây bây giờ thì mình sẽ lấy số này và một ít nước phía ngoài này là lấy làm ruộng thôi đây thì đi vào trong này à đi lên trên này và không bây giờ mình phải đi xuống đã ui à chỗ này thì cả chỗ đi xuống của mình thì mình sẽ dầm nó phải chỗ này là nhẹ và lại là mình sẽ làm cái này đi được ta mà ta nó cái đi Đấy, thì mình sẽ làm một cái đi xuống này và đồn được phía tư phía trên này xuống thôi để một ấu nữa Còn nào mà ta À đây có một ấu nữa nè nhưng mà tiếp đầu tam đây với mày đấy chỗ này thì ò bình xe này này Vậy là mình vô ngồi phía trong này được ta à, phía trong này là đường thẳng của mình rồi được à con chỗ này nữa thôi mình sẽ làm phía trong này một ấu rồi này rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên ba cục làm từ ngay vị trí này đã nhẹ bây giờ thì mình sẽ lấy phải lấy cái cục của mình là thôi nhưng mình phải đặt lại cái câu tháng này đâu ta đấy à, bây giờ thì mình sẽ lại cái cục của mình ở phía trong này đã à, bắt đầu cục thôi à, và các bạn cho mình cuộc sống chỗ này là không phải chỗ này sống là nhẹ đấy thì mình là cuộc sống vì thế này, bây giờ thì mình sẽ xuống đấy và quát một ít à một ít um, củi đen tự nhiên này để lên trong vị cái này nhé ở đây thì mình sẽ đi đến vị cái để vào trong hệ thống này thôi vị cái này có đủ ra cho nên mình nghĩ là không được rồi thế ra chứ phải đi xuống và lại thêm một ít nữa thôi Giờ dạ, thì mình sẽ đưa lên vị này và phong tạm à lạt nữa thì mình sẽ xuống phía dưới này thông là sáu ừ. em ơi mình làm cái này có bỏ lại kia ông sẽ nhưng mấy sẽ trả đổi tình ông này vậy dân lang luôn chứ mình thì khi ăn những cái à, sức làm tươi của xe này là ăn hầu như là không ăn nó này mình chơi game thì mình hầu như không ăn cái sức này thì có lúc nào mình không còn đồ ăn nữa mình mà ăn thôi mà đồ ăn của mình thì còn khá là nhiều ở ngoài này phải tầm gương nữa chứ này thì bây giờ thì đi xuống phía trên này và thu hoạch một ít để là xuống trong lại trong lại chỗ này thôi đấy thế là xong bây giờ thì à ok cảm ơn các bạn đã xem video lần các bạn đã thích video là cho mình một like một đăng ký ủng hộ mình nhé và nếu quên bạn hãy chọn thông báo để nhận thông báo mình nhất khi mình làm video mới nhé thì để các bạn muốn mình sẽ gì trong tương lai đi khám phá công trình gì ở thì hãy nhớ à, anh like đăng ký kênh ủng hộ và comment là phía dưới fan mô tả nhé còn bây giờ thì bye bye bye bye